Giới thiệu cho quý vị một cái ngôi nhà đường ngõ thông ô tô đi qua diện tích 38 m2 vị trí là thuộc quận Hà Đông Hà Nội. Với cái căn nhà ngõ thông thiết kế 5 tầng diện tích rộng thì thiết kế như thế nào? Vị trí đi lại thì có thuận tiện hay không thì mời quý vị đừng rời mắt khỏi video để Ngọc Ánh sẽ quay và review cái ngôi nhà mới nhất dự án mới nhất cho quý vị. Với 4 căn nhà đã bán 2 chỉ còn 2 căn chưa quay và đã bán rồi đấy quý vị ạ. Và với cái thiết kế 38 m hướng nhà là hướng đông bắc như thế nào? Đây, đường ngõ thực tế 5 tầng, thiết kế mới tinh, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn Theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà Với phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa Bên ngoài là lớp cửa cuốn điện Bên trong là cửa gỗ kính Phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là phần phòng khách của ngôi nhà Thiết kế đầy đủ cho quý vị hệ thống trần thạch cao Đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện Ờ, cũng như là cái căn nhà này thì đây với cái phần phòng khách chủ nhà thiết kế thêm cho mình một chiếc quạt trần với cái căn nhà này hướng ờ, của nó đông bắc và vị trí thì tương đối là thoáng gần với gì ạ gần với ủy ban nhân dân phường yên nghĩa gần với lại bến xe yên nghĩa gần với lại cuối khu đô thị đô nghĩa gần với lại ngã tư lê trọng tấn gần với trường đại học phenica nói chung giao thông đi lại thuận tiện và với cái thiết kế diện tích rộng cho nên thiết kế tương đối là ổn đây là phần phòng khách thì mời quý vị theo em vào phần phòng bếp với cái căn nhà này được cái ưu điểm thoáng trước thoáng sau đây là cái phần hàng sau của ngôi nhà chủ nhà có lấy cho mình một cái ô thoáng đây để lấy toàn bộ ánh sáng vào trong không gian bếp và đây là cái phần không gian bếp của ngôi nhà tương đối là rộng quý vị nhé hồ sơ điện hồ sơ nước của căn nhà này đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ với bể ngầm thiết kế ở dưới là hai khối 8 trên phía tầng 5 của ngôi nhà là thiết kế thêm cho quý vị bốn nước một khối với cái ngôi nhà này sử dụng nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, điện nước riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn, xây dựng tường móng riêng biệt từng căn quý vị nhé. Đây là phần không gian phòng bếp, thiết kế toàn bệ bộ tủ bếp ở đây là thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh ốp kính ốp bếp phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ cho quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay đấy nước sạch mọi người ạ phụ kiện bếp uh, chậu rửa vòi rửa toàn bộ chất liệu inox 304 đây là phần không gian phòng bếp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 đến cái phần cần hỗ trợ ngân hàng thì liên hệ ngay với lại em Ánh để em có thể tư vấn cho quý vị tốt nhất nhá. Và sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 và 5 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế công năng như thế nào. Công năng của ngôi nhà này thiết kế hợp lý, vô cùng hợp lý bởi vì sao ạ? Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một cái phòng ngủ rất là rộng. Đây, thiết kế toàn bộ sàn gỗ cho quý vị thiết kế một phòng ngủ tương đối là rộng hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện ban công mở hướng ra phía bên ngoài xung quanh hàng xóm dân cư đông đúc chợ trường phường trạm tiện ích cách với vị trí nhà đúng 200 m quý vị nhé đúng 200 m thôi ra tới chợ này trường mầm non này tiểu học này rồi là cấp 1 này nói chung giao thông đi lại tiện ích quá là hợp lý dưới chân Ngọc Ánh ở đây chủ nhà thiết kế cho mình sàn gỗ với hệ thống trần thạch cao trần phào nói chung là thiết kế cái căn nhà này tương đối là chỉn chu cẩn thận quý vị ạ cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa mọi người ơi đó và trên cái phía tầng 2 này thì thiết kế tương đối ổn ở đây ạ phòng vệ sinh đây rất là rộng nha mọi người phòng vệ sinh thiết kế ở bên ngoài riêng biệt đấy với cái này quý vị có thích lắp cabin tắm thì vẫn lắp thoải mái bồn cầu này sen tắm này lavabo này đó phòng vệ sinh rất là rộng rồi là cửa sổ thông thoáng và đặc biệt nhất ở phía tầng 2 này đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một cái phòng này quý vị có thể thiết kế ở đây là tủ quần áo có thể thiết kế phòng thay đồ à, hợp lý đối với một cái căn nhà nói chung là thiết kế tương đối ổn còn nếu như để hoàn hảo thì mỗi người một suy nghĩ mọi người ạ và trên cái tầng 3 tầng 4 ra sao thì Ngọc Ánh xin trân trọng mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà với tầng 2 thiết kế một phòng ngủ rộng một phòng vệ sinh rộng thì lên trên phía tầng 3 tầng 4 chủ nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau đây. Vô cùng là thoáng. Các phòng đều có ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Tất cả các phòng ngủ đều được chủ đầu tư thiết kế sàn gỗ. Đó. Hành lang đi vào các phòng tương đối rộng. Với cái thiết kế này ấy, thì ờ, cầu thang giữa, phòng vệ sinh thiết kế ở giữa, phòng ngủ hai bên, tầng 2 một phòng ngủ, tầng 3, tầng 4, mỗi tầng hai phòng ngủ như vậy. Với căn nhà này có 5 phòng riêng quý vị ạ đó gần với trường đại học Fenica nếu như À, đợt này cũng có rất nhiều khách hàng à, hỏi Ngọc Ánh rằng nếu như mà anh chị chưa có nhu cầu ở mà muốn đầu tư để cho thuê thì có dễ cho thuê không thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với quý vị ở cái vị trí này rất là dễ cho thuê đó, cho các em sinh viên thuê học ở trường đại học Fenica hoặc là quý vị có thể cho thuê hộ gia đình tương đối là hợp lý đó trên phía tầng 2 tầng 3 đây là phòng vệ sinh sử dụng cho tầng uh, ờ, 3 phòng vệ sinh ở giữa nói chung công năng sử dụng không thiếu một cái gì về cái thiết bị vệ sinh trong phòng mọi người nhá đó tương đối là ổn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 thực tế có như thế nào thì Ngọc anh quay và review cho quý vị là như thế không là mái tôn mà sẽ là máy kính sáng Đó. thiết kế tương đối hiện đại và sau cũng vậy Đấy, nếu như quý vị nào yêu thích trồng cây trồng hoa thì quý vị có thể à, cân đong đo đến cái căn nhà này thoáng trước thoáng sau